đó tới nay là 40 năm rồi thứ nhất là mình là nhà sư ha rồi à, mình phải à, có cái gì à, giúp cho đời phụ cho đời để đó là mình cũng trả một cái ơn cho xã hội cái nguồn thuốc này thì phải đặt ở ngoài Long Thành họ trồng rồi mình cứ mỗi 4 tháng hoặc 3 tháng họ đem vào mình một lần chừng một tấn rưỡi hôm nay hôm trước đi không được mà hôm nay bó cái cái cái, cái thuốc mà mà có ở trong cái túi yeah. Dạ. hay bó này đi được hôm trước đi đâu có được mình phải ờ, cái kinh phí nhà chùa vì tôi tính rằng à, thập phương bá tánh họ đến ủng hộ chùa tôi chia làm 3 phần một phần thì để à, đờ dầu đèn sửa chữa quét sơn phết một phần thì chư tăng ăn một phần thì làm việc xã hội cô làm đây cũng được ờ, ba bốn năm thì năm năm thì hồi đó cô đi dạy học ở ngoài cái xong cô nghỉ cái tối cô rảnh cô đi chùa đi chùa thì ở đây thầy đang thiếu người dạy cái cô đó cô bệnh thiếu người cái cô vô cô dạy thì cô dạy tới giờ thì đó thì bên phòng thuốc cũng thiếu người làm thì cô vô cô làm phụ vậy thôi thấy vui nhiều khi mình mệt nhưng mà nhiều khi thấy người ta cũng đỡ hết bệnh ra mình cũng vui thì đầu tiên lúc mà cô vừa vô cô làm á chỉ được có hai tháng thì có một cái cô đó cô vô cái cô bị bị cổ bán cổ là đi bỏ bánh ở ờ, bánh dừa rồi đó cái cổ mới tới cổ nói cổ bị giúp cái trình này là cổ uống thuốc cả tuần gần cả tháng nay mà tốn tiền biết là bao nhiêu mà nó không hết cái kia thầy à, sửa cho cổ cái cô qua cho mình bó mình bó cái lần sau cho nó hết liền nó hết liền luôn uống thuốc không hết mừng quá nó hết liền rồi cảm ơn cô cảm ơn cô cái bà đem cái bánh dừa đó cái bà tặng cho mình là lúc đó mình cảm thấy phấn khởi là bắt đầu mình làm luôn ở trong phòng thuốc còn uh, cho thuốc uh, miễn phí để mà giúp cho người bệnh mau hết bệnh tôi là đứng ra chủ sướng việc đó tôi là lương y ờ, trước 75 trạch đã bấm nguyệt là nó là gai cột sống yeah. Dạ. gai cột cổ nó tháo khớp uh, uh, cổ tay rồi nó tháo khớp vai rồi nó lật sumi cổ chân rồi mới làm cái buồn vui thì mình khi tu thì mình không thấy cái buồn vui nhưng mình cũng có những cái bức xúc những cái mà mình thuốc men mình không có để mình đáp ứng cho bà con thì ờ, rất mong rằng ở trên bộ y tế tạo điều kiện cho chúng tôi làm ổn định vì gì đây là tôi làm từ thiện mà chứ tôi đâu có kinh doanh nhưng mà biểu tôi phải là làm với kinh doanh rồi rồi làm cái này cái kia rồi nó phiền bức quá mình chỉ uh, ủng hộ chia sẻ cho nên tôi nó chia sẻ gánh nặng cùng với trong xã hội